muốn chia sẻ tới cứ ba anh chị biết là cái nội dung ờ, mình chuẩn bị là láng nền nhà cháu chặn và làm nhà vệ sinh ấy thì hôm nay là mình đưa bạn của mình vào cũng là thợ xây để ờ, vào xem đo đạc xem là hết bao nhiêu như thế nào 10 mét 50 18 80 80 80 mét vuông cho bên này là 8 mét đi mình làm ngắn lại có thể hơn nhỉ ừ. 85 đấy 8 mét 7 10 mét 50 nhân lên 87 ừ. nhân 10,5 10 10,5 117 mét Đấy Giản nhà này 120 ừ. mét Đâu bể phốt cho nào Đây định đính làm cho này này Đây Nước nuôi nó lấy bên này về rồi gì Đây đây nước nuôi nó đấy này Nó dòng từ đây này Dòng chạy qua một cái ống nước này, này. Nhà tắm bể phốt thì đấy mình đào đây luôn chỗ này luôn ừ. bây giờ mày mày phải vào bảo người ta vâng, đào luôn là vợ, vợ chồng ấy vợ chồng nó đi nương và người ta đào sẵn đây luôn bây giờ mình mình phải vạch cho nó ừ. thì chiều này là làm bên này nhá bên này là cánh cửa đi vào tức là cửa này ờ, cửa ờ, đúng rồi, vào đây mở, luôn thôi. đúng rồi vào đây luôn ra thì vào đây luôn ừ. thì có nghĩa là bây giờ nhá đây là cánh cửa người ta mở đây thì là có nghĩa là đây là vào nhà tắm luôn sau này cánh cửa đây mình kéo dọc dài như này Đấy. Để có để vào nhà tắm luôn đấy của thằng này này, cái cửa nó đây này. Cửa này thì nó mở áp bên này rồi. Ừ, nó mở ra này thì nó vào nhà tắm luôn là nó có một cái cửa nhôm kính nó vào bên này. Đấy, chiều này sẽ là... Tức là cửa này thì ra ra đây thôi, xong là đi ừ. vào này thôi. Ừ, thế cũng được. Ừ. ừ. Đấy. Thì cái chiều này là 2 mét. Chiều này 2 mét chưa? Chiều này là một mét chiều này thì nó mới kéo dài. Ừ, nó mới dài. Chiều này mét rưỡi chiều kia 2 mét. Đúng rồi đấy nếu mà đào không thôi ừ. ừ. bảo là vợ chồng nên là biết là vợ chồng đi nướng hỏi hỏi con đấy là mày đến đây đúng không nhỉ mình nhỉ đấy là làm đến mét này ừ thì ừ. tao chỉ ra đây thôi đây ra đến tầm này thôi 60 phân thôi nó vòng quanh mà 60 phân thôi ừ. chúng nó mình để 80 nó rộng vòng quanh ừ sóng mưa thôi khoảng hết, hết bao nhiêu khối cát nhỉ này không trồng lượng nếu mà cái tám khối kia là vừa tám khối xe tám khối kia ờ. vừa tám khối kia là vừa cả nhà vệ sinh ấy đúng không ừ. Ừ. tức là gạch ờ, nghìn rưỡi đủ không một nghìn cái ấy nhà tắm nó cao khoảng hai hai mét mấy thôi bằng này thôi Mẹ đi nó xuống. còn khoảng 22 đi ừ. thì cái xây mình xây từng năm thôi không xây 10 chứ ai xây năm không lúc thành đứng lên để lợp mới có phải mình đổ chân đâu không cũng xây 10 hết chứ thì 10 thì cái vỉ ruồi nó như này thì đáng bao nhiêu đâu ừ. nhà tắm thì phải xây 10 chứ xây năm đây là ba khối mình sẽ làm một cái um, bể phốt này cứ bay chị nhá chiều này là 2 mét này 2 mét mét rưỡi ờ, chiều này là mét rưỡi nhá ừ. nó là mét rưỡi mét rưỡi nhân với à, hai chỉ là không bây giờ tao nhân như này tao cộng <laughs> ba khối bây giờ hiện tại nhá là của nó là vòng tròn của nó là 2 mét là 4 mét 7 mét tính vòng tròn á chỉ tính tròn nó chả dễ hơn à kiểu ừ. gì tám với bể phốt với tám nó lên liền luôn rồi không không không tròn luôn à ừ. không thì bể phốt bên nào mà sâu thì bể phốt làm ra ngoài cũng được không làm chung uh, nằm trên luôn thôi là tắm cả nhà vệ sinh là nằm trên luôn ở dưới là cái bể phốt ba ngăn thế thôi ờ, xong là xây tường lên thôi và mình lợt bằng tấm bro và tấm cái cái uh, nhựa trắng này để nó sáng này sáng nhà thôi sau đó thì mình dùng cây ngang này thì là dùng gỗ nó các bác anh chị nhé Đấy, đang tính là như vậy là nằm luôn để nó khép kín luôn vừa tắm vừa giặt thì vì mình phải tiết kiệm nó mình xây tường lên ở dưới mà nó rơi khoảng tầm 300 300 viên gạch ba khối mà xây ở, dưới, ở bể phốt này mà mình xây tường lên nữa thôi tường lên cao hai mét rưỡi thì cứ lấy là một hết à, dưới cho là mình bó nền này nếu mà ấy, thử hết khoảng một nghìn mốt rồi đấy một nghìn mốt còn cái này thì tính ra thì bây giờ hiện tại nhá mười lẻ năm này mười lẻ mười mười lẻ năm này mười năm mươi nhỉ mười mười mét năm mươi thành hai mốt này 21 nhân với 21 cộng với 18 mét rưỡi 17 này Đấy. 38 mét cái này chạy bằng điện nước hay sao cứ ba anh chị ở hôm ấy là có tên hương có hỏi là vào trong đấy thì cho cháu chặn là hai cái bóng đèn năng lượng ấy thì là giang hỏi ô thế là nhà nhà chặn thì nhà con là là chạy bằng ờ, cái cái điện này là điện nước hay là điện quốc gia điện nước ờ à, điện nước à ồ không có điện, điện nước, nước thì này vẫn khỏe mà máy ừ, cũng yếu đó. thế bố mẹ là đi nương vừa đi à không được lên trên à lên trên à Hằng mấy giờ thì bố về mẹ về Ông không biết đúng không? Bố về rồi. À đâu? Đâu? Trên. Bên trong này mình chỉ láng ở bên trong này có được không nhỉ lần nhỉ? Hả? Với mình mình gạch hoa ấy. Bông mình chỉ làm bên trong, bên ngoài hiên thì mình cứ xin bình thường thôi. Tức là trong nhà thì ốp ốp gạch gì? Đúng rồi, ốp gạch. Bên ngoài thì ừ, bên ngoài thì láng thôi. Láng hoặc ốp gạch có được không? Ông gạch có đường Bên ngoài á? Ừ Ủa mà sao mà không được? để hỏi hỏi tí à, bố cháu về xem nào Ở đâu? Ở đây đúng không? Ồ Em chào anh nhá Vâng, em Vừa đi ra Hà Nội làm về anh? À? Khỏe không anh? Khỏe Thế chi đâu rồi? À? Chị đâu rồi? Đó, dưới À thế à? Ừ. Thế hôm nay em vào em à, ấy là cái chuẩn bị láng nền cho anh ấy Vâng. Nên vâng đang mà hỏi anh là là là mai là đào bể phốt cho em gái Ừ. Rồi ờ, đây đây em chỉ thôi. Ừ. Ờ, nó chỉ đây Đào đóng cọc đi. Đào ừ. đóng. Nữa à, đúng không? Chán Mai bắt đầu chở cát rồi đấy anh ạ. Vâng. Thế anh làm à, Hà Nội về lâu chưa? Chưa được một tháng. À đây à. Đây, đây tới nhà thì được một tháng rồi. Lấy ra để ờ. vót cọc đi để em đo đóng cho. Đây là bố à, cháu Trạng nha, quý cô anh chị nhá. Và hôm nay thì Giang cũng xin thông báo luôn với quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người biết là đó, thêm anh uh, à, của cô cô lợi đúng rồi em à, gọi anh về quá à? vâng vâng đúng rồi đấy Ê, dạ, dạ, dạ. còn dưới hà nội ấy dạ dạ đúng rồi đấy <laughs> còn dưới hà nội vâng hôm nay thì uh, em mới vào để có thể uh, giúp giúp gia đình anh ấy gấp lắng lên về dạ. nó về vâng thì bây giờ chưa thấy chuẩn cái gì lên đâu dạ vâng. vâng em em chào chị Vâng. Đi nương về à? Không, đi chơi. À, đi chơi à? Thì, dạ, có nhận thêm được của một cô nữa là cô Phước ở Mỹ là cô gửi cho 200 đô tính ờ, ra là 4 triệu 6 và dành cho gia đình là 4 triệu còn 600 thì à, cô chú à, bảo Giang là có thể là dùng đổ xăng xe ấy. Đấy. Vâng vâng. Vâng anh chị nhá Đấy là thêm một cái à, tin vui nữa Tí nữa thì mình sẽ nhờ bạn Nẩn này để đi cắm để mai à, Em báo luôn là hai vợ chồng anh chị và cháu Trạng ừ. là, là là sẽ đào cái bể phốt trước Hai vợ chồng ừ. đào nhá Rồi vâng. ừ. Ờ, đào xong để uh, em này em sẽ vào là mình uh, sẽ vào xây thôi Mai là cát nó sẽ vào và chiều có thể là sẽ gạch giếc ấy ừ. Thì cát là anh chị là có, có chuyển từ từ ngoài cái vào được không? và được chú gục đấy. cái vải ở đấy mà có cái vải đổ đấy dạ xong rồi ừ. nó sửa xong rồi là đủ cắt cái gì nó sửa vâng. xong rồi vâng vâng nó sửa xong bây giờ phải chuyển xe máy vào đây thôi thế ừ. lên thì có nghĩa là anh là có xe máy thì vâng. anh cứ chuyển ờ đấy là em đây cũng sẽ chuyển với anh người có chờ được mà phải vâng phải có thể và anh có thể nhờ anh em hàng xóm này các ừ. chú mà bên kia kìa thì sang giúp chú mà không giúp cháu nữa thì thôi bây giờ, giờ có là hai anh em mình sẽ chở ừ. em sẽ giúp anh ừ. và có tiền cát. sang cho anh cát Đó. thì giải bạt ra đây chở xong giải bạt ra đây cái này con chuẩn cái nhà này lên vâng lên vâng. đây lên đây phải đổ từ đây thôi cái nhà chuyển thế thì nhà chuyển thì bao giờ mới chuyển được ai nhưng mà anh chuyển lên đây thì láng láng kiểu gì được để nguyên này thôi nó trần cái nhà lên tí bắt thầy trưởng gì lên nó trần lên tí đây trần đến chỗ đá này đây chuyển bây giờ thì phải người phải chuyển làm lâu thì xong được đây đây ô thế á thế chuyển lên đây thì em phải láng ở chỗ này à ờ láng chỗ đây thôi láng chỗ đây nó trần từ đây mà nó sẽ chuyển nó có bảo thế bao, bao giờ anh cho chuyển lên, cho lên tí đây thôi nhưng mà bao giờ anh chuyển có <laughs> bảo ngày mai tôi chậm nhất là anh cả có thế nó bảo con báo người lên bảo ừ. giúp đỡ bảo không thế Ô, thế, thế bây giờ để nguyên căn nhà này không được anh? Để nguyên căn nhà này mình láng nền ở dưới cho cháu này láng nền gạch bông hoa ấy. Nó bảo anh có bảo chuyển lên đến đây tí. Mà chạy chuyển nó có bá hẹp không này. Nếu mà chuyển thế là phải láng nền chỗ này phải đo như nào anh phải cắm cho em để em láng nền chỗ này trước cũng được. Chuyển, nó chuyển thì bây giờ phải là bắn nhà lên xong mới làm nền được chứ ờ. làm như đây bắn nhà lên đây nó bắn nhà lên từ đây đây chỗ, đá này đây. Thế đây phức tạp nhỉ đây thế bây giờ mới mới láng được nền bên đổ nền em gọi cát nó vào rồi thế để để tháng sau mới làm được à chả biết là hàng chó này thì chưa thế chuyển cái gì lên đâu không cháu mai là mai là cát chuyển lên rồi chiều là cát với gạch lên rồi anh ạ ờ. đấy em mới hỏi anh là ví dụ có để nguyên căn nhà như này không thì em sẽ láng luôn là thợ ngày mai là cát nó vào rồi và em ừ. sẽ chuyển cả xi si liên vào liên tục luôn và thợ nó sẽ làm trong uh, vòng uh, à, khoảng hai ba ngày là láng cái nền ừ. ba ừ. ngày sau đó thì uh, thời gian nữa sẽ chuyển sang nhà vệ sinh khoảng hai ba ngày nữa đấy làm nhà vệ sinh để cho anh chị ừ. đấy xong nếu mà anh chị mà làm cái chuồng lợn thì sẽ có người là ủng hộ cho anh chị làm uh, ờ, 5 triệu để mua một con lợn nuôi nếu anh có chuồng nên em anh mà đi tìm gỗ rồi này làm cái chuồng lợn đấy ờ, đây gỗ thì có đấy anh đi xe, tìm gỗ có vâng anh anh làm cái chuồng lợn được không được đấy anh làm chuồng lợn chỗ nào để em ờ, làm xong chuồng lợn đó thì người ta sẽ gửi cho gia đình anh chị là mua một con lợn ừ. đó nếu như anh chị làm được cái chuồng còn nếu mà anh chị xác định trước là bây giờ muốn chuyển lên đây Ờ. Thì tất cả em chỉ chuyển sỏi với gạch nhưng mà thợ chưa làm được Tại vì nếu mà anh chị chuyển nhà lên đây ấy Thì ờ, chắc chắn là mình mình chuyển lên được ngày mai thì ngày kia mới láng được nền đúng không Nếu mà anh chị cứ bảo tìm người không có người để chuyển căn nhà này lên Thì bọn em nó chỉ láng cái cái, cái khu vực nhà cũ của mình này thôi Láng cái nền gạch bông này này ừ. Đó Đấy, và có thể là sẽ thay cho anh chị là cái tấm uh, pro hoặc là tấm uh, tôn lạnh đấy thì em đang kêu gọi là ờ, mọi người là ủng hộ anh chị à, cháu là lợp cái tôn lạnh ừ. một trăm mét vuông nó cũng chỉ rơi khoảng tầm 12 triệu đấy, 120 mét vuông mà ừ. đấy là anh chị có mong muốn là lợp tôn lạnh hay là muốn lợp tôn thường hay muốn lợp tấm pro chỉ thường thôi tôn thường à ừ, và thôi. một cái đòn tay của mình có là dùng ống kẽm hay là vẫn dùng cái gỗ này dùng kẽm nó mới phẳng được chứ hai con là con đó đây, ừ, con lẫn thế thì là cái ờ, vợ chồng à, anh anh anh tên gì nhỉ em quên mất rồi tên là ừ. lâm à, anh lâm à lâm à, à... lúc là anh gọi à, em gọi anh ấy ừ. bảo tên lâm đấy à thế à <laughs> ồ thế là anh vừa đi làm hà nội về được mấy ngày đúng à, trước được một tháng là thế chạy về lúc em gọi điện đấy à. em gọi điện anh chạy về luôn đấy thế xuống đấy là làm thì anh làm cái gì rồi đấy để làm sắt thôi làm sắt à ừ. thì ngày được bao tiền anh một ngày thì một hai trăm à hai trăm rưỡi trăm rưỡi ừ. là cơm nuôi cơm nuôi à. thế là hơn ngày thì lúc anh làm về đã, đã, đã, đã được tí tiền nào chưa tích có mấy chưa dùng tí thôi dùng tí về thôi à. chưa làm được một tháng À, nên nó giả cho bao nhiêu rồi? Đưa cầm về rồi. Đưa à, một triệu thôi. Ui rồi ôi. Thế 10 ngày. 10 20 đúng mà 10 ngày phải được 2 triệu chứ, 2 triệu rưỡi sao ờ, là có được 1 triệu. còn được 1 triệu thôi. Thế cái làm vất vả thế nó đưa có 1 triệu. 1 triệu cho về, nó còn nấu cơm nấu cơm nấu rau cái gì rửa bát thì chú cho. Ờ. À. Đấy, như bố cháu chạn thì tính tiền không biết tính ở đồng 500 nghìn không biết người ta làm nó cho nó 10 nghìn cũng lấy tức là ngày anh đi làm cho 10 nghìn anh cũng lấy à ừ. Anh đi làm anh phải hiểu cái đồng tiền nó giá trị nó như thế nào đúng không? Từ 500 nghìn, từ 10 nghìn Nó giá trị cũng thế thôi Và hiện tại về bản thân cháu là đã bị liệt như vậy Thì ờ, rất là nhiều người ấy ừ. đã, đã, đã quan tâm và muốn ủng hộ gia đình anh chị ừ. là láng cái nền và lợp mà tấm tôn và nhà vệ sinh nhá, có nhà vệ sinh tự hoại đó bể phốt đó thì đang bảo là anh chị là bây giờ đang chuyển nhà lên đây thì bao giờ anh chị là chuyển nhà lên đây thì anh có thể điện cho em biết trước được để em mấy con đường ờ, mà mà mà ấy chứ không em chở ấy cát vào đấy anh chị sẽ chuyển ờ, trước lấy số lúc này em anh cũng có số vâng đấy em mới bảo giật mình thì là vào đây bây giờ anh chị này bảo là căn nhà lại chuyển rồi ừ, mang đây rồi kê lên đây lại chuyển đấy này muốn chuyển lên phía bên này một chút quý ba anh chị nhé đó giang vào thì hôm nay hỏi anh chị là muốn chuyển lên một chút nếu anh chị chuyển lên đây thì mình mới láng nền được chứ còn nếu mà anh chị để căn nhà này thì em sẽ láng luôn trong vòng ngày mai 21 em sẽ điều người lên đây làm đấy anh chị chỉ cần việc chở chở sỏi này chở cát chở gạch và chở xi si vào bên trong này để cho thợ làm ừ. và đào cái bể phốt đó thì em biết ờ, biết chính xác là khi nào anh chị ấy được thì em anh vâng. chưa biết số em chưa biết à, số. À, có nghĩa là bây giờ anh cứ điện vào số của em đi 0969 không biết này rồi để để xem uh, em tính rồi ấy không thì uh, không không làm được phải hoãn lại tuần sau đấy nếu anh chị chưa chuyển được nhà ấy nếu mà chuyển được nhà ngay thì nó này uh, một phút mốt phút mai là em đưa thở vào đấy là vâng. nó vào nó nhận mà để giúp anh chị còn tất cả là vật liệu là em sẽ chở chuyển lo đây, vào đây anh chị là sẽ giúp không chín sáu chín sáu chín một bảy chín một bảy chín hai hai ba rồi cứ cứ nháy sang đây là ấy Đấy để em bước đường nhá Đấy. Khi nào mà ấy thì uh, chuyển xong căn nhà này lên ừ. Thì alo Còn nếu mà cát em vẫn chở về đây cho anh rồi à đây hai đúng không rồi ừ. em muốn chở về đây thì anh chị là chở cát vào chở cát vào ừ. đóng đi và chở sỏi vào đống vào đây giải em một cái bạt ở đây đúng rồi đấy mua một cái bạt nó khoảng trăm nghìn thôi bạt cho nhà có. có rồi đúng không có đấy, đấy. cho vào bên góc bên kia ừ, đấy đấy không anh chị ờ, xác định chuyển lên đây gạch thì chuyển sang bên kia vì xây nhà tắm bên kia thì chuyển sang bên kia luôn ừ. làm bên kia thôi ừ. nhà tắm anh chị định làm chỗ nào nếu mà chuyển nhà lên đằng này giờ anh đi đấy. xem nhà tắm nào Ờ, anh muốn làm nhà tắm nhà vệ sinh thế Để em biết đường. Ừ. À, muốn làm nhà tắm như này đúng không? Ừ, làm đây. Ừ. Ờ. Ý là nếu mà chuyển nhà lên đằng trên này thì nhà tắm với nhà này sẽ xa nhau. Đi lại ừ, rất là khó khăn. Phải làm từ đây thôi. Nó nó cho nhà lên đây. Ừ. Nó phải làm từ ừ, đây ờ, thôi. Rồi. Đúng làm từ đây. Ừ. Gần chỗ cửa này. Thế là chuyển căn nhà này anh vẫn là chuyển thẳng lên như này đúng không? Ừ, ờ, thẳng thẳng lên đến đâu thẳng để, để em biết để em đo. Đo là cho anh chỉ ờ, đào cái bể phốt trước. Thẳng thẳng. Ờ, thẳng lên đâu anh thẳng thẳng lên đâu? Anh chỉ thế nào? Đến chỗ nào? Đến chỗ nào nhà để để nó đo làm mai chỉ đào cái bể phốt. Đến chỗ đá này. Thôi anh chị. Đá này là không đục được rồi vì làm nền là xấu nhà đấy. Đúng nhìn Chỉ về lên đến đây thôi. Chỉ chỉ lên đây thôi cái đá này không đục được là xấu nhà đấy. Cái này chỉ có chỗ hẻ ở bằng cho ngoài hè tấm này xuống rồi cái chỗ đá đấy thế thôi này chắc chỉ chuyển lên khoảng khoảng 3 mét thôi ừ, 3, 3 mét. mét thôi chuyển lên lên đến đây không lên đến đây thôi ở trong ừ. nhà thì tầm 2 mét thôi cái này là chuyển lên này một tí nữa thôi ừ. cho cái hè này ừ. phải tầm đến cái chỗ đá đúng không nước vâng. giỏ thì đây vào đá này thôi đây đấy. cho vào đây đây mà cho trong thì không đẹp đâu không đẹp nhà đâu thì cho đây ừ. Đấy anh chị mà đo để để nó cắm mai anh chị đào có bể phốt trước ừ. Đấy đào xuống sâu bao nhiêu là nó sẽ bảo anh chị Cứ thế mà đào nó Có bác đây thì ấy Chứ còn vật liệu là mai là chó sẽ chở vào đấy bác Đấy mọi người chở cát vào xe là xe 8 khối cho xe 8 khối cát vào đây Vâng không sao Chỗ dù à liệu cho cái là dạng ấy bây giờ cháu mà cứ đó trốn trốn lòng nhà này nó cứ đó bao nhiêu thì mày chuyển ờ, đến chỗ này chỗ đất đất vàng này đây cháu cứ tính là từ từ đây lên bao nhiêu mà rồi từ đây xuống ừ, mà mà mà cứ bảo tên à đây 3 mét đấy ừ chỉ đến đấy, đấy thôi. đúng rồi cái hiên ngoài kia nó giỏ nước xuống đấy không ra kia thì cái hiên nó hiên mà bên ngoài cũng láng vừa để đi láng bê tông láng đã ốp để đi hành lang vòng vòng quanh nhà cơ mà kia nó chạm đá đá không đào được thì nó xấu đây nó như đây là một cái hè thì mình này là cái hiên này này cái này nó to quá luôn không mày móc đào thì không ra được không ra được đấy thì mình phải xuống dưới thì mới bảo thì nhà chỉ làm đến đây thôi xong thì thế ra bố mẹ là cứ thế là nhà thì là bên đây cái hiên mình còn vòng quanh nhà thì mình vẫn vẫn ốp gạch cơ mà đúng rồi thì nó mới đẹp bây giờ mắc hòn đá này thì không được thì nó chênh thì nó xấu đúng rồi đúng rồi có tớ đánh gì thì có là chưa ba mét nhá thế bây giờ ấy là mày đo xem là cho hai vợ chồng anh ơi cho em cái cọc ấy để cho hai vợ chồng là anh chị chiều nay đào bảy phốt luôn đi sau đó ờ, anh chị là tìm người chuyển căn nhà này, ờ, bênh căn nhà lên là tìm người đâu đến thì... Không ờ, biết thằng em, nó, thằng anh nó bảo hôm nào chuyển lên, nhưng mà không nghe nên lên nó nói. Ừ. Bố thằng thầy ấy, không nghe lên nói. À bảo xem ngày rồi nhưng mà không biết ngày nào chuyển Đấy mà trong để nguyên này luôn thì sờ vào láng luôn và đào bể phốt luôn Đây. Xong để nguyên căn nhà là phải chuyển lên đây làm cái gì, chuyển lên đây với lại còn nó có, có tác dụng gì đâu Không đúng rồi đúng không nó ừ. có, có, hơn nhau cái gì đâu chuyển lên đây hay là ở dưới này mình làm cái um, trùng lợn nó cũng được nó sẽ đi chuyển lên đây đúng không chuyện lên phá nó cũng xấu nhà đi không không có đường đi sang bên kia đúng rồi bản thân cháu bây giờ tìm thợ nó cũng rất là khó khăn bây giờ ai cũng bận đi làm thì thời gian này đi xây chứ cây đấy có thời gian luôn đấy không xây đây có thôi vâng đây có mấy anh em mà biết làm bảo làm thì giúp nhau cũng được giúp nhau là anh em chở cát sỏi về đây cũng được giúp cháu ở đấy thôi giúp vợ chồng đấy thì bây giờ anh em trong nhà ruột thịt thì không giúp được nhau về bản thân cháu ở đây người ngoài chứ còn cho mà đấy luôn. ở chỗ này luôn vì ra muốn cái cửa kia ra này ừ. nó sẽ có mở cái cửa này ra ra nhà vệ sinh luôn mà thì cháu đấy thì lên 3 mét lên 3 mét tôi trừ 3 mét lên rồi thì ừ. bây giờ thì cái bị phốt thì nó sẽ nằm ra đây trong vòng ra đây thế thôi đấy. đúng rồi 3 mét phạm từ cựa này xuống bây giờ cho lên trên rồi thì mình trừ đi rồi được rồi hai mét hai mét thôi à thì thế thôi vạch đi vạch đi thôi hai mét là hai mét mày à cái tên mà tiêu bản đấy cái thế mà vạch vuông anh đào đào sâu cho em là một mét sâu một mét ừ bé làm bể uh, phốt từ hoài là ba ngăn anh nên nhớ là ba ngăn này nó là rơi ba khối một mét ờ, rưỡi và hai mét cây này luôn sâu đúng một cây luôn đó trong khi đó là khép kín là nhà vệ sinh và nhà tắm ở trong đó luôn vòi và sẽ lắp tách tách nước ở ngoài này tách ngoài thì mày phải sắp về hàn chân đấy thì uh, là mình mình xây cái ấy lên được không xây gạch lên xây gạch không ăn thua. Đấy, dạ, không dạ, thua vì vì mà nhà tắm không đổ mái thì nếu mà đổ mái thì đặt ở trên luôn thì được à. nó đã không đổ mái thì phải có chân tét ngoài à. thế là phải hàn này để hàn chân thép à ừ để xem xem máy hàn ở đây trong này không có điện không này. có điện đây thì, thì ra thì điện này thì cũng đang có rồi điện này điện khỏe nước. không điện này điện nước hay là điện lưới dưới cái này thì điện nước à À. Ừ, rồi cái này không phải rồi, rồi. bây giờ anh em cứ vé đi vé vạch cho hai vợ chồng đào nhá đóng đóng vào hai vợ chồng đào cho nó dịch ra bên này cũng được thôi, lần vâng. vào bên này từ đây đi đúng không Đấy vâng. nhá anh chỉ đào nhá đào sâu xuống một mét đất hất đất sang này à? để sau này thừa nó lên nó xây là người ta việc xây thôi chỉ biết xây thôi đi hoa cho hoa Đó. Malo, gado. Hết bảy nữa. Đấy. Sâu một mét. mét. Mét nhanh không mà hai chồng cuốc cuốc này. Đấy anh chị đào đào này xem. Mét. Thì em sẽ xây là cái bể phốt này là trồng lên luôn. Trồng lên cái nhà tắm luôn. Đấy, đường này sẽ là thoát xuống đây sẽ có ống nhựa. 2 mét ra đây đấy nhá đúng như này nhá để để, để cái ờ, phân nó thải ra đấy ừ. đấy đấy nhá anh chị cái đào này nhá ừ. đấy cứ đào sâu một mét chỗ này thì ờ, ở đây là là cái bể nó sẽ nằm đây này cái cái bể ngồi ấy dài bằng này Ừ, Việt 8, Việt 8 thì kiểu gì cái kia nó phải cao hơn 15 phân rồi thì đúng chắc rồi. chắn nó phải nó chỉ nằm ngồi phải thôi, chỉ ngồi thôi. Để ngồi thôi, còn chỗ này là sẽ tắm rửa trong sẽ có một cái vòi và ngoài sẽ có vòi cho anh chị lắp để anh ờ, giặt rũ và cái tách nước em sẽ đặt bên cạnh em tự lắp cút cho chưa và bên trong là sẽ ốp uh, gạch bông là khoảng một mét một đến một mét hai cao bên trong thôi còn trên là không ấy đâu ngoài chỉ chát thôi nhá nó tường là lợp bằng tấm pro này này làm tay nữa này không nếu mà ừ. tấm pro ánh sáng và cửa thì bằng nhôm kính nếu mà làm nước ở trên để anh chị biết là như vậy thế là chiều nay là đào luôn đi nhá ừ bảo bảo chị đào luôn cái này nhá bác nhá bác bảo ờ, anh chị là đào luôn đào hết đất lên đây nhá cứ đào vuông bắn xuống là đúng một mét cây này thôi nhá ừ. đấy biết đồ bài này tiểu hao này ra sơn sao mà còn hắn hắn giết đôi thế thôi sao mà qua có đào được không hay là phải thuê mấy xúc à một phát xúc là hết không làm thì đã phải hai ngày mới được sâu đến đây làm gì rồi nó biết con này là ha cô là Ờ. con mà biết rằng Con mà biết. Đào chưa đến một buổi chiều đến- nó xong rồi. ok này mày nghe chưa Ông khối. Ừ. sợ xe nó không đủ thôi Thì ờ, lúc mà Giang có vào đây thì ờ, cũng may là gặp anh Lâm là anh ờ, về Bố của cháu Trạn ấy làm dưới Hà Nội về thì đi làm thuê được hơn 10 ngày Được một triệu ờ, cầm về cho gia đình thôi Thì vào đây thì hôm nay thấy là là mọi người làm sạch ở đây đấy Thì ờ, thấy anh Bảo Chị bảo là sẽ chuyển nhà lên trên này Phía bên này Nếu mà để căn nhà riêng này uh, Nguyên nguyên như này đấy Thì là Giang sẽ láng luôn Thực tế là hai vợ chồng là muốn chuyển lên đây thì không biết như thế nào ấy Về đến ngày 21 âm này thì mọi người mới chuyển căn nhà lên đây Thì cách đây khoảng 3 mét lên khoảng 3 mét này Quý ba chị nhá Phía bên dưới này này Lên này là 3 mét Đó Thì là bể phốt thì mình cũng đã cắm ở đấy rồi Để để cho hai vợ chồng đào Đó ở bên cạnh thì mình sẽ lắp cái tét nước Đấy để cho hai vợ chồng biết là như vậy Đấy đến ngày 21 mới làm được cơ Còn ngày mai thì Giang sẽ nhận vật liệu Nhận cát, nhận gạch đó, Nhận sỏi và nhận sắt Để à, vợ chồng là túc tắc chuyển vào trong này Nhưng khi mà vật liệu tập trung đầy đủ rồi Thì thợ vào làm cái nó cũng rất là nhanh Đấy đảo vữa đảo xi si. À, bác ơi, thì cái, cái nguồn nước của mình này là liệu nó có ở trên cao không nhỉ? Có lên được tét trên này 2 mét mấy không? Được mà. Này, đúng, đúng không? Chỗ cái buông này nhìn sang xuống này mà. À đấy à? Ngồi vâng. rồi. Vâng. Thoải mái. Thì yeah, à, đấy các bác anh chị nhé, còn à, chuyển nhà thì lập tấm bờ rô hay như là tấm nào thì Giang cũng chưa rõ Tại vì số tiền mình nhận được nó còn rất là ít đấy Thì à, Giang hy vọng rằng trong quá trình mình làm căn nhà này Thì các bác anh chị ừ, tấm lòng hảo tâm có thể là giúp đỡ gia đình thêm một chút Để lập thêm cái tôn lạnh và có thể là nuôi thêm con bò hay là con ờ, lợn gì đó làm thêm cái chuồng lợn Giang rất là mong muốn là như vậy thì có lẽ là hôm nay buổi video ngày hôm nay của Giang xin được khép lại ở đây thì hai anh em phải về rồi mai Giang sẽ vào sớm à, xin hẹn quý các ba anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo